Lip Eye Color mới Môi mềm hơn với tinh dầu ô liu Lip Eye Color mới Xinh lắm môi hồng tự nhiên